hiểu chưa yeah. Dạ. đừng có tây tây rượu vào này cho tây tây rượu với này thì mẹ mày quan hệ tình dục vào kiểu như chó ấy, biết nồn đường nào nữa thì thịt mẹ nó phí vâng đây là đi thưởng thức thiên nhiên nữa mà phải lắm được Đúng dạ. đây rồi. tớ đi thưởng thức thiên nhiên tớ muốn gần gũi với thiên nhiên thì tớ phải thưởng thức như thế chứ còn nếu quan hệ tình dục tớ ở nhà thì mẹ mày tớ thuê một con phò mất đẹp mất hơn mượt mất 500 nghìn không thì mẹ mình gọi là cũng là được tầm ba trăm rưỡi là được ấp về thì ba cái sức nhưng nhưng nhưng đấy đấy là tuyến 3 hay là tuyến 2 à. à chim thì hót trên cành ấy những lô buổi sáng ấy Nhà. Dạ. thì, thì bay một màu sắt một màu sắt đủ loại khỉ thì nhảy nhót ở trên các cành cây ánh nắng thì xuyên qua tán cây đấy tuyến tuyến ba đi như thế thì mấy ngày anh một ngày thôi ừ. hôm nay đi chung nhau về à còn à, bên dưới biển ấy thì cá heo ấy cá heo ấy nhìn thấy luôn đó nó nhảy từng đàn nó nhảy đẹp thì mẹ tôi nói thật mày mẹ lúc lên lồi bắt vào ôi dồi ôi đúng rồi bảo kỳ quan thế giới nó đúng như mẹ còn mày đi thế này đi sao không mày chứ một phải trên một cái đầu gì em tưởng tượng không tao thật mày nhá nhìn cảm giác mình con người mình nó sống với cảm giác mình nó bé nhỏ quá em hiểu không cảm tưởng con người mình nó bé nhỏ quá một thiên nhiên quá đẹp quá hùng vĩ quá tuyệt vời trên ánh nắng xuyên quanh một dãy núi này rồi đứng bay này từ chim hót này vượn hú này bên dưới thì cá heo nhảy này mẹ mình đang đoàn đoàn một cái bọn đẹp không mình, mình anh bây giờ anh nói thế là mày vẫn tư tưởng ấn đẹp thế nào không biển bị phẳng nặng hơi gần đặt sóng đặt tăng như thế này luôn đẹp tuyệt vời luôn không có tí gió gió hơi phe bảy phe bảy gió xuân đi trong trong ba tuyến thì tuyến nào đẹp hơn anh tuyến nào nào đẹp nhất đẹp em có khác nhau ví dụ như mà nói là hang động đi tam tuyến một thì hang động hang tuyến đẹp nhất là hang động hang động thì hang kia không đẹp không phải lắm tại sao vì được bàn tay người sắp xếp và nó bố trí nó làm cho ánh sáng xanh đỏ tím vàng hắt vào trong những cái, cái, cái, cái nhũ đá ở trong à. trong nhìn nó đẹp à cái đông đông mà đông thiên cung Đấy, đông thiên cung em đến rồi dạ trình bày nó trình bày có ánh sáng nó lung linh người nào của của ánh sáng của mặt con người nhưng mà như như anh kể thì em thích đi cái tuyến mà mà anh vừa kể xong mà có cá heo hơn ừ. nhìn thích hơn Đấy đương nhiên chứ còn vào vào đống đấy đi trong đống đấy thì nó cũng giống như cá khang khác vì là nó cái nhu nó đẹp hơn chút thôi thế còn nếu thứ hai thì nó không bãi tắm thì tốt thì hang thủ chốt thì nó cũng nói chung là cũng đẹp nhưng mà nó cũng nói chung là nó cũng chỉ là đi có ba bốn tiếng thì về nhưng mà nếu mà ngủ qua đêm ấy trong nhà động một quan mà tắm ba chạy đào với lại như anh nói đấy mà yeah. đi vào tháng cuối tháng 2, cuối tháng 3 đấy nó kiểu nó nó nó điểm tuyệt vời của mình là buổi sáng ra đừng có ngủ lười đi cũng đi như thế là phải đi nắm được à thì mẹ với bố mày không ngủ bố phải thưởng thức nhưng Thế mà ngủ là ngủ trên tàu hay là trên ngủ tàu ấy à, vâng. con tàu nó có phòng phòng phòng cho khách nghỉ đấy ừ. mình nghỉ qua đêm đấy thì gọi là sáng ra là phải dậy sớm ngủ ngắm hoàng hôn ờ, ngắm ngắm bình minh nhiên phải có bình minh thì vậy mày phải dậy sớm thì mày mới biết cái cảnh đẹp như thế chứ nếu ừ. mà bật bảy tám giờ mày thì mày đéo cảnh đẹp như thế tầm khoảng năm giờ là phải dậy rồi bốn rưỡi năm giờ dậy rồi thì mới ngắm được cảnh đấy chứ mẹ ông ngủ lòi mắt đến tám chín giờ thì mẹ mày xương tan hết mẹ rồi chim nó hót nó chui vào trong bụi mẹ rồi thì làm sao ông ông biết cái cảnh như thế nữa ông phải dậy sớm ông ngắm bình minh từ cái lúc khoảng năm giờ hơn năm giờ dưới năm giờ đấy đến tầm sáu giờ bảy giờ đấy quãng đấy là quãng lịch vẽ với ông chụp ảnh ông ngắm cá heo ông ngắm những cái cảnh bướm bay xanh đỏ tím màng, chim thì hót khỉ thì đu hú vâng. ánh nắng thì xuyên qua những, những vòm mây những cái vầng mây nhỏ ông nhìn ông mới về ông mới biết thực sự à nó đẹp như thế này đây chứ ngủ 8 9 giờ thì biết cái đéo này nữa <laughs> nhưng mà thấy thấy những cái hòn núi này mà chụp từ trên cao xuống nó nó giống như kiểu mà mà đồ rồng ấy, hay là photoshop anh nhỉ? Vâng, à anh cũng thật này nhá anh anh mình sinh mình sinh ra lớn lên ở đất này mình đi rất nhiều tao đi cũng khá nhiều ở đất nước việt nam mình cũng thật đi hạ long đẹp thật đẹp thật ừ. phải thưởng thức phải nằm trên vịnh phải thưởng thức được chứ còn nếu mà cứ ngủ mẹ mình rượu tây tây và ngủ suốt thì <laughs> thôi thôi thôi không tốt nhất là không đi đúng không đỡ phí <laughs> thế bây bây bây giờ là ở trên ờ, chỗ chỗ chỗ bãi cháy vì ấy là có có tàu đi hay là chuyển xuống đây hết này đây thôi. à đây thì em thuê tàu đẹp tàu số rồi thôi dạ tiền nào thì cũng ấy chú nhưng giá năm nghìn bây giờ nó đắt dạ trước đây bảy thì bây giờ trăm mấy hai trăm mấy nhà nước ơi mẹ mới lấy đầu cho chị qua thế giới mẹ con nó nhà nước mình nó chắc đắt dạ nó vẫn thế dân thì thằng cái thằng tàu có tàu nó cũng đến đất của chúng mày đồng nào đâu chẳng qua đất đất thì không người nước mới đắt ông chính phủ thế Thế lúc lúc này em thấy cái con ờ, thủy phi cơ đấy mà nó nó đi xuống nước đấy thì là cái con đấy là đi lên một chuyến như thế là mất bao tiền đấy? 3 triệu, 3 ờ, triệu 9 hay 2 triệu 9 3 triệu 9 đi được thời gian bao lâu anh? 20, 20 phút rồi mà có hiểu cưỡi ngựa xem hoa là hồi mới biết đấy yeah. để cho mọi người tiền là tí là đều là vèo cưỡi ngựa xem hoa bây giờ nhìn thấy được chút trời ngắm chút cái điều chúng ta đẹp thì dạ. họ đéo ấy <laughs> nó cũng đẹp thật nhưng mà đẹp chỗ có độ là trên ta nhìn xuống nói chung là cưỡi ngựa xem hoa làm sao biết bông hoa này thơm không thơm tức là đi đi được hết nhưng mà mà lại lại không ngắm được mới <laughs> ngắm trên cao thôi ừ. điều hành đi về có thôi đây bố thì hôm nay bố thuê mày hôm nay bố đi thứ bảy một mai mày đi hai thứ ba cho bố thích nhất đi đi mà đi đủ ba tuyến là hết khoảng bao tiền đấy bây giờ giá cả thay đổi anh nhớ lắm rồi đâu à. nhưng mà nói chung là chắc là mất tầm một uh, ờ, tôi thuê một cái tàu vừa vừa thôi mấy đôi mẹ ăn ngủ trên tàu đi hôm nay bố mà đi trên tàu thứ một ngày mai bố lại về bên bố mày đăng ký đi thứ hai ngày mai bố mày đi thứ ba ngủ qua đêm mẹ thế nó chính nhanh ừ. bố mày thích thế thế thì mới hết được đúng rồi chứ đi mày à mày chứ còn đi hôm nay tiếng một xong rồi hôm sau tiếng hai nữa thì tiếng ba thì tiếng ba đi thì nó hoài lắm đi kiểu vậy nó hoài vì nó xa quá mà đi vậy nó hoài nó mệt là đi là nghỉ trên trên trên tàu luôn đúng rồi ngủ qua đêm ấy thì mới thưởng thức được cái cảnh hoàng hôn và cảnh bình minh trên bích cả năm thế nào hiểu chưa yeah. Dạ. đừng có tây tây rượu vào này cho tây tây rượu với này thì mẹ mày quan hệ tình dục vào ngủ như chó biết nồn đường nào nữa thì, thịt mẹ nó phí vâng đây là đi thưởng thức thiên nhiên nữa mà phải lắm được Đúng ừ. đây tớ đi thưởng thức thiên nhiên tớ muốn gần gũi với thiên nhiên thì tớ phải thưởng thức như thế chứ còn nếu quan hệ tình dục tớ ở nhà thì mẹ mình tớ thuê một con phò mất đẹp mất hơn mượt mất 500 nghìn không thì mẹ mình gọi là cũng là được tầm ba trăm rưỡi là được ấp về thì ba cái sức đồng một đi nhưng mà ở ở đây thì ờ, đầu tuần là ít khách hơn hay là sao anh nhỉ? Nay cũng không thấy khách mấy thứ bảy chủ nhật nó đông hơn à. vẫn lúc đấy khách nó vẫn đi từ trưa đến giờ nó bây giờ nó mới về đấy à. cả khách bây giờ nó về đấy đỗ đấy Ê, tàu tàu chạy tiếng những tàu đi thăm bằng tiếng đấy yeah. Dạ. hiểu không chứ còn mẹ mày những tàu ngủ đêm á là nó đi từ lúc 11 giờ 10 giờ à. 11 giờ 12 giờ tầm ngày mai tầm đấy nó mới 11 12 giờ trưa mai bắt đầu nó về bến à. nó trả khách về bến yeah. Dạ. đấy bọn bọn ngủ qua đêm đấy bọn này bọn đầu tiếng thì đi đến một đến hai thôi hiểu chưa đâu đây làm gì có chút phòng ngủ thiếu chút ngồi thôi đúng một tiếng hai xong rồi mẹ mày về trả khách trong một đồng đấy trả khách cho tầng ông một xong vào ô hai đỗ ngày mai thì tiếp tục yeah. Dạ. anh đã thật ảnh ở đây chứ à đó. Dạ. nhưng mà nếu có việc làm thì mẹ mày anh đang thang chạy cho ông mỗi vâng. cho ông anh đi về mày có ông ông ông chủ ba đai ông gọi là năm rưỡi bây giờ cũng năm rưỡi chụp cô cái ảnh nhà ông ấy ở, à. ở ờ, ờ, khu đất mà đất trong này trong tuần châu này ờ, chắc đắt anh nhỉ nó rơi vào tầm một cái nhà một cái nhà một vòng vàng như thế chưa đấy mà từ tầng 1 tầng 3 đấy yeah. Dạ. nó rơi tầm 7 8 tỷ một cái ô vậy nhưng mà chỉ có chỉ có bên ngoài vậy thôi bên trong còn chưa có đéo gì cả bên trong thiết kế là mình từng về một thiết kế từng về mà làm cầu thang kiểu gì hay là còn còn nếu mà đất đất thì khoảng khoảng bao tiền mét vuông ấy đất thì nó bán vào theo lô để xây khách sạn này à. em nó bán theo nhỏ như ở ngoài kia dẫn đâu chắc ờ, chắc phải phải ờ, tiền tiền đâu có tiền để mua ừ. nhiều đơn giản là mình dân đâu đâu có tiền mua mà nó nếu bán bằng trăm một hai trăm mét vuông mà nó bán nhiều trăm mét vuông à. để xây khách sạn nhà nghỉ thì mình đâu có tiền nó mua đúng rồi hoặc là xây biệt thự ừ. ừ. chứ còn ờ, mình chỉ có tiền mua là mua cái nhà mà nó xây tổng thể bên ngoài rồi nhưng bên trong chẳng có đéo này bên trong thậm chí là chứa chát ừ. Về thô tức là thô ừ còn thô thôi về mình tự thiết kế nhưng mình nó không có bể thì mình về mình tự phải đào năm mà xây bể đấy làm bể trong con đầu hay là mình muốn làm toilet kiểu gì kiểu gì thì là do mình tự làm yeah. Dạ. bên trong nó không có gì cả Đấy. chỉ nó muốn rất một cái nhà ba tầng hay là thô bên ngoài vậy thôi bên trong thì là chưa chát chưa cầu thang chưa gì gì hết về tự xử lý là nó rơi vào ví dụ nhà nhà này nó tầm 8 tỷ này nhà bên kia tầm 6 tỷ này đấy em hiểu chưa vâng. một căn hộ từ 1 đến 3 vậy còn ờ, cái bên bên ờ, Ngọc Châu này thì chắc sau này đẹp đấy anh nhỉ cái khu vực ở bên Ngọc Châu này này vâng vâng lúc này em đi sang bên rồi yeah. Ờ. Dạ. cái nhà đấy của nó là 26 tỷ 26 tỷ á cái căn nhà đấy 26 tỷ. Yeah. Dạ. Ui à. Đất nhỉ? Nhưng mà làm xây xong phát thì mẹ thằng Indo nó mua rồi em ạ. À. à thế à? Mẹ có phải của mình đâu. <laughs> Indo thằng thằng thằng thằng doanh nghiệp gọi là thằng đại gia ở Indo nó mua rồi. Vâng. Nó còn rơi vào một mấy mấy mấy chục mấy trăm tấn sắt. Cái hàng ừ. bê tông có dày thế này. Bom đánh vào không sập. Ừ. Cái nhà mình đấy giống như kiểu lô cốt ấy. <laughs> vâng à, cảm ơn anh nhá chào anh nhé